chào tất cả anh em nha thì à, ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách làm sao để mà mình chơi bầu cua nói chung là đây là cái cách chơi nói chung là hiệu quả nhất và chơi ok nhất thì à, test thử cho anh em coi vài tiếng nè cho anh em thấy được cái độ chuẩn xác của cái bộ đồ nghề này nó hỗ trợ cho anh em lắc nè như tiếng này đánh à, gà tôm đây mở nè có gà có tôm tiếp tục nè tiếng thứ hai nè mình có thể đánh được cả ba con luôn nha tức là mình biết được ba con luôn bầu gà tôm mở nè bầu gà tôm chuẩn 100 phần trăm đánh được cả ba con biết được kết quả một lúc ba con luôn lắp nào bầu cá nai tiếp tục tiếng thứ ba tiếng thứ tư nai cu bầu chắc chắn 100% mở ra sẽ có nai cu bầu có nai có cua có bầu tiếng cuối cùng nè lắc bao nhiêu cái cũng được nha anh em không cần phải lắc đều lắc thích lắc kiểu gì thì lắc hai con gà một con cá mở nè có gà có cá rồi thì ờ, thì ờ, giới thiệu tới anh em đây là một cái bộ đồ chơi để hỗ trợ cho anh em đi đánh bầu cua biệt chuẩn xác nhất và chơi hiệu quả nhất đây là cái bộ thùng camera đây đây là cái mẫu thùng sơn mình làm sẵn để mình test thử cho anh em coi để anh em biết được cái cách mình chơi cũng như những cái là mình cần chuẩn bị khi mà mình đi đến sòng thì ờ, đi chơi thì anh em chỉ cần bỏ cái thùng vô thôi là anh em chơi được hộp thì hộp nào mình lắp cũng được đĩa thì đĩa nào cũng được chỉ cần cái thùng là mình chơi ok nha còn khi mà mình lắp á đây anh em lấy hàng thì liên hệ số điện thoại này còn khi mình lắp á thì kết quả ở bên trong cái thùng này nó sẽ nổi trực tiếp qua cái điện thoại cảm ứng anh em xài hàng ngày luôn iPhone, Apple, Samsung bất cứ điện thoại nào cũng được cứ mang lên đây mình sẽ cài đặt kết nối vô đó cho anh em rồi vô trong sòng bỏ cái thùng vô rồi thì đưa ai lắp cũng được hộp chờ đĩa chờ lắp nè kết quả nó nổi qua luôn đây bầu cua tôm anh em thấy được cả màu thấy được cả ba con luôn bầu cua tôm mở ra đó rất là dễ từ cái điện thoại này tới cái thùng này là xa tối đa được 10 mét còn những anh em nào mà muốn xa hơn thì mình sẽ kết nối cho anh em những cái bộ đồ chơi nó cao cấp hơn nói chung thì à, có những cái bộ có thể kết nối xa từ Nam ra Bắc anh em vẫn có thể thấy được nha còn cái bộ này thì rất là dễ chơi đi chơi bỏ cái thùng vô là ok rồi còn cái thùng thì anh em nhìn nè bây giờ tất cả những cái dụng cụ này mình đều làm bằng máy cho nên nó sẽ rất là đẹp nói chung là so với cái thùng chợ thì nói chung nhìn ở bên ngoài anh em không thể nào biết được đâu bây giờ cầm lên nó sẽ không bị nặng hơn và thùng là làm một lớp với lại à, mẫu mã thì mình làm đa dạng anh em chơi mẫu nào thì anh em gửi cho mình cái mẫu đó mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em anh em chẳng hạn như chơi thâu nhôm nè rồi à, thùng giấy nè hoặc là những cái thùng sơn nó giống như vậy nhưng mà cái màu nó lại là màu khác thì anh em cứ cho mình cái mẫu mình sẽ làm theo y như vậy cho anh em đánh cho nó dễ còn à, cái thùng này sạc đầy pin anh em đánh được khoảng 4 tiếng là nó sẽ cạn pin còn đây là cái bệ sạc nè hết pin mình đặt lên cái này mình sạc đầy pin đánh được khoảng 4 tiếng